Chào tất cả anh em nhé Hôm nay à, tôi muốn à, giới thiệu cho anh em về bộ sản phẩm Cực kỳ hữu ích, cực kỳ ok cho anh em đánh dịp Tết này Đó là bộ sản phẩm báo dung không tang của tài xỉu anh em nhé <coughs> Đấy, thì à, vào tôi cũng test hột Đấy cho anh em, đây là bộ sản phẩm không tang thử nam châm nắp nếp hoàn toàn không có gì anh em nhé Đây. hột rất trong này hột rất trong anh em nhé Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ ờ, test luôn sản phẩm cho anh em xem cái ờ, độ chính xác của nó tôi uh, lắc luôn cho anh em xem mày báo dung loại đấy máy báo dung anh em đánh tài này đấy đánh xỉu anh em này không có dung bốn bốn xỉu tiếp anh em này máy báo dung có lục anh em nhé đấy bốn bốn sáu báo dung rất chuẩn anh em ạ vẫn có lục anh em nhé anh tài này năm sáu một anh tài tiếp anh em này Đây. xỉu anh em đây cái chén này là chén phải cái mặt lục sản phẩm bên tôi là dán vào cái mặt lục nên là nên là cái à, cái cái tiếng này là không à, tiếng này không rung từ đánh xỉu nhưng mà cái tiếng này là ba bốn năm tiếng này tiếng chén phản anh em tất nhiên là anh em à, mình chơi là không không thể không không thể bỏ không thể tránh qua được cái cái cái cái cái chén phản này được đấy như tiếng này mặt lục có đấy, anh em đánh tài giữ lại tiếng trước đấy 446 anh em nhá nói chung là cái bộ sản phẩm này ấy, thì nó ờ, rất ok rất chính xác rất chuẩn cho anh em đánh <clears throat> nhất là anh em đánh cái nhất là anh em làm cái đánh rất chuẩn nếu mà anh em mà có muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này ở bên tôi thì à, liên lạc với tôi qua ba số điện thoại à, 0931 031 444 0941 031 444 và 0942 031 444 Chào tạm biệt tất cả anh em